Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh luyện chữ đẹp Hồng Loan Thì ở video trước à, cô Loan đã chia sẻ à, đến các bạn à, đặc biệt là các mẹ có con trong độ tuổi chuẩn bị vào lớp 1 à, Cô Loan đã chia sẻ à, trình tự các bước mà luyện chữ cho con trước khi vào lớp 1 hoặc là bé đang học lớp 1 à, Thì ở video này à, cô Loan sẽ chia sẻ chi tiết à, phần 1 à, luyện các nét cơ bản thì để luyện các nét cơ bản à, hay là để trẻ bắt đầu với việc luyện chữ viết thì à, quý phụ huynh phải chuẩn bị à, cho con mình một số dụng cụ sau à, thứ nhất là bút chì à, một cục gom tẩy chì à, và một quyển vở à, đối với vở thì quý phụ huynh có thể tận dụng những quyển vở đang có sẵn ở nhà là vở 4 ô ly đây là cô Loan đang viết này là vỡ 4 ô ly hoặc là vỡ 5 ô ly à, như vậy thì khi luyện viết thì vỡ à, vở 4 ly hay 5 ô ly gì cũng được hết à, thì à, khi viết chọn bút cho bé thì quý phụ huynh lưu ý là mình phải chọn đúng loại bút chì à, 2B à, chì 2B này thì khi viết á, ít bị gãy và à, độ đậm vừa phải à, cũng không quá lợ cũng không quá đậm à, để bé có thể viết một cách rất là dễ dàng à, hoặc là chọn cái loại chì như thế này chì này gọi là chì định vị thì nó có sẵn các lõm như thế này thì giúp bé dễ dàng à, trong việc cầm bút đúng à, ở trong các video trước cô Long đã ừ, chia sẻ về cách hướng dẫn bé cầm bút đúng thông qua một trò chơi à, nếu phụ huynh quan sát mà thấy bé mình chưa cầm bút đúng thì có thể mở à, lại video hướng dẫn cầm bút để cho bé chơi và bé sẽ à, cầm bút theo à, thì bé cầm bút sẽ như thế này đó quý Huynh quan sát thấy bé cầm như thế này bằng ba ngón như thế này thì đã đúng mà bây giờ đối với luyện các nét cơ bản thì đầu tiên à, sẽ tập cho bé làm quen với bút với vở à, với một cái nét thẳng à, nét thẳng thì khi viết á, thì à, các quý phụ huynh nên à, viết mẫu cho bé trước rồi chấm ừ, chấm các điểm sẵn để cho bé sẽ viết theo à, ví dụ à, bây giờ đối với nét thẳng nét thẳng thì độ cao sẽ là hai ô ly là thẳng từ trên xuống dưới hai ô ly à, thì mình sẽ viết mẫu cho bé trước à, khi viết mẫu thì phụ huynh nên dùng mực đỏ hoặc là mực khác không phải là mực chì à, để bé nhìn theo này hai ô ly cao hai ô ly thì mình đặt bút ở trên mình kéo một nét thẳng xuống hai ô ly một hai tới kẻ đậm thì mình dừng bút lại à, như vậy thì bé mới làm quen thì um, mình nên à, hướng dẫn bé bằng cách là chấm điểm ở hàng đầu tiên à, đối với hàng đầu tiên thì mình nên chấm điểm cho bé chấm điểm để bé sẽ nối hai điểm này lại để tạo ra một nét thẳng rồi ở dòng bên dưới thì đối với trẻ mà chuẩn bị vào lớp 1 á, thì mình nên hướng dẫn bé là viết ô cách ô dòng cách dòng có nghĩa là khi mình viết ô ly này là nét đầu tiên thì ô ly này mình sẽ không viết một ô ly này mình sẽ không viết nè trong ô ly này không viết có nghĩa là ô cách ô à, ô này một nét ô này không nét không có ô này một nét ô này không có ô này một nét đó, dòng cách dòng thì dòng này mình viết thì dòng dưới này sẽ mình sẽ bỏ và mình sẽ viết dòng dưới này đó, tương tự như vậy mình có thể chấm cho bé ở hai dòng đầu rồi từ dòng thứ ba trở đi thì à, mình nên viết một nét mẫu ở đầu dòng thôi còn lại thì à, mình sẽ chấm điểm bắt đầu còn điểm kết thúc á, thì lúc này bé đã viết hai dòng trên à, bé đã ờ, nhớ điểm kết thúc là ngay dòng kẻ này đây dòng kẻ đậm vậy thì à, mình sẽ viết cho bé khoảng nửa trang tập à, hoặc là nếu bé mà viết còn yếu á, mới cầm bút lần đầu tiên á, thì mình có thể viết một trang à, hoặc là nửa trang à, tùy theo mỗi bé rồi à, tùy theo bé à, mình có thể chấm ở hai dòng tiếp theo à, rồi sau đó à, bên dòng dưới này thì mình chỉ cần chấm thôi chấm như thế này thôi rồi mình sẽ hướng dẫn cho bé à, mình chấm đầu dòng này có nghĩa là dòng này sẽ viết còn viết ở vị trí ô ly nào thì mình sẽ hướng dẫn kỹ cho bé một lần à, là viết ô cách ô à, và nếu không như bé không hiểu việc đó thì mình có thể chỉ bé canh thẳng hàng xuống nè từ trên này thẳng hàng xuống à, và bên đây thẳng hàng ngàn qua à, gặp nhau ở chỗ nào thì mình sẽ viết ngay chỗ đó à, cứ canh thẳng hàng xuống à, hoặc là mình để tay mình làm dấu à cái dòng này mình sẽ viết nè thì mình coi trên này thẳng hàng xuống thì mình sẽ viết này mình coi trên này thẳng hàng xuống thì mình sẽ viết đó. thì chỉ cần kiên nhẫn chỉ cho bé à, một hai lần à, ở cách mà bé sẽ định vị cái chỗ mà mình viết thì khi bé quen rồi thì mình sẽ rất là dễ dàng trong việc mà um, viết thẳng hàng à, mình không phải chỉ nhiều nữa mà mình chỉ à, chấm đầu dòng thôi là bé sẽ biết viết những chữ bên trong à, và tiếp theo à, sau khi bé luyện được nét um, thẳng rồi thì mình sẽ cho bé viết nét ngang à, thì tương đo viên nét thẳng và nét ngang à, có thể cho bé viết một trang có nghĩa là nửa trang đầu là nét thẳng nửa trang sau là nét ngang à, tại vì hai nét này là tương đối dễ rồi đối với nét ngang à, thì mình sẽ viết ở vị trí là chính giữa của ô ly à, mình sẽ kéo ngang một đường từ trái sang phải là hai ô ly rồi sau đó mình cũng chấm cho bé dòng đầu tiên là mình chấm hai điểm để cho bé nối qua rồi tương tự à, bên dưới cũng vậy à, bỏ dòng này à, và sẽ viết dòng ô ly này đó rồi mình sẽ chấm cho bé rồi. À, nếu bé à, mình nhớ là hướng kêu bé viết là đúng theo mẫu mẫu ở đây là độ dài chỉ có hai ô ly thôi à, thì bên dưới này mình cũng viết độ đúng độ dài là hai ô ly à, và à, lưu ý à, các mẹ một điều à, trong quá trình mà mình quan sát ừ, bé viết á, thì mình tuyệt đối à, đừng nói lời tiêu cực có nghĩa là khi bé viết một trang tập như thế này xong rồi thì bé viết có thể là à, chưa thẳng chưa ngay chưa đúng độ dài à, mình đừng tìm những nét mà chưa đúng mình phê phán có nghĩa là mình à, nét này con viết chưa đẹp nét này con viết không đẹp nét này con viết xấu nè là mình không được nói như vậy mà mình sẽ trong một nét tất cả các nét mà bé viết vậy mình sẽ chọn ra một nét nào đó gọi là đẹp nhất trong lúc của bé trong bé viết bé viết á, nét nào là đẹp nhất thì à, các mẹ nên làm dấu à, mình có thể khoanh tròn cái nét đó lại hoặc là mình đánh dấu tích à, mình khen bé à nét này là nét đẹp nhất nè à, vậy thì ngày mốt con có viết nữa thì mà con sẽ viết theo đúng cái nét này nha ừ. thì mình nên khen khích lệ bé chứ mình đừng có chê bé à, chê bé thì bé sẽ à, tự ti à, bé sẽ không còn hứng thú để viết nữa ừ. tiếp theo à, cô Loan sẽ à, chia sẻ tiếp nét xiên trái và xiên phải tương tự đối với nét xiên trái và xiên phải thì hai nét này thì mình cũng chia ra à, mỗi nét là nửa trang tập mình cũng sẽ viết mẫu cho bé ở dòng đầu tiên xiên trái à, thì mình sẽ đặt bút à, ngay góc ô ly này mình sẽ kéo một đường à, xiên lên trên à, xiên qua một ô ly và cao lên là hai ô ly à, thì mình sẽ kéo xiên lên một nét như thế này rồi tương tự như vậy à, mình chấm hai điểm rồi mình nhớ viết để cho bé nhìn thấy là cái đường đi của cái nét của mình như thế nào rồi rồi mình sau đó mình sẽ chấm mình sẽ chấm lên à. chấm lên giống như nét thẳng bên kia rồi tương tự như vậy ở dòng này thì mình sẽ chấm ở đầu dòng rồi mình tự chia ra nha tự chia ra à, nét xiên trái khoảng giữa nửa trang tập rồi sau đó tới nét xiên phải à, bây giờ cô Lân sẽ à, viết mẫu nét xiên phải nét xiên phải độ cao cũng giống Ừ, như nét xiên trái là cao lên 2 1 2 thì mình đặt bút ở vị trí này mình sẽ kéo xuống góc bên đây xiên qua một ô ly và cao vẫn là hai à, mình kéo từ trên này xiên vào đây đó, rồi sau đó mình cũng sẽ chấm điểm à, và hướng dẫn con à, hướng dẫn cho cho bé viết à, như vậy thì xiên trái xiên phải mình viết mẫu cho bé trong vòng một trang tập nhớ phụ huynh có thể viết à, ở đầu dòng nhớ nguyên tắc là gì ô cách ô dòng cách dòng à, tiếp theo à, là sẽ đến nét móc dưới và móc trên à, móc dưới và móc trên cũng tương tự giống như vậy à, mình cũng sẽ à, hướng dẫn bé viết trên trên một trang tập à, mỗi nét như vậy là nửa trang à, bây giờ cô Loan sẽ không chấm như các nét đầu nữa mà cô Loan sẽ hướng dẫn à, cách viết à, còn chia mỗi nét ở nửa trang tập thì phụ huynh chịu khó mình viết mẫu cho bé và chấm cho bé ha rồi ở nét móc dưới móc dưới à, cao là hai ô ly thì mình sẽ đặt bút từ trên này và kéo thẳng xuống đây và sau đó mình sẽ à, móc lên một ô ly ở đây rồi rồi gần tới hai ô ly mình sẽ cong qua và mình móc lên rồi móc trên à, móc trên à, thì mình sẽ đặt bút ở vị trí này à, là một ô ly rưỡi à, mình sẽ cong lên trên và thẳng xuống à, cũng là cao là 2 ô ly à, rộng là một ô ly vị trí đặt bút của mình là à, chính giữa của ô ly thứ hai rồi à, mình ráp hai nét này lại đó chính là nét móc hai đầu à, nét móc hai đầu à, thì khi viết nét móc hai đầu thì lưu ý nét móc hai đầu à, mình sẽ viết để gắn vào là viết chữ n m à, cho nên là độ rộng của nét móc hai đầu à, nó sẽ khác một chút à, mình đặt bút ở vị trí chính giữa ô ly thứ nhất nè vị trí này mình sẽ viết cao lên hai ô ly rồi cong qua thẳng xuống và móc lên rộng qua đây là một à, từ đây qua đây là một còn từ đây qua đây là một ô ly rưỡi rồi độ cao là từ đây lên đây là hai ô ly đối với nét móc hai đầu này thì à, có thể hướng dẫn bé viết nét móc này trên một trang tập à, ở video tiếp theo à, cô Loan sẽ chia sẻ phần các nét còn lại à, là nét thắt à, nét cong hở cong kính à, và nét khuyết trên à, khuyết dưới à, quý phụ huynh hãy đăng ký kênh và à, theo dõi video tiếp theo à, cô Loan sẽ hướng dẫn từng bước một để cho à, quý phụ huynh có thể hướng dẫn con mình à, viết chữ đẹp tại nhà à, xin chào và hẹn gặp lại